Chăn ga gối đệm Hakasa Bedding xin kính chào bà con cô bác. Video hôm nay hướng dẫn bà con cô bác cách may vỏ đệm 3 tấm hay còn gọi là túi đựng đệm 3 tấm. Trước khi đi vào nội dung cho em xin một like và chia sẻ video với bạn bè để nhiều người cùng biết chia sẻ hữu ích này nhé. Em xin cảm ơn. Ở hướng dẫn này ta làm ví dụ may túi cho đệm có kích thước 180cm x 200cm x 9cm. Đầu tiên ta cần xác định chiều rộng và chiều dài đệm như hình sau. Tiếp theo, Mời bà con nhìn hình vẽ để hình dung cách cắt vải để may cho các tấm đệm. Theo như hình ta cần cắt hai tấm vải. Tấm thứ nhất gồm khoang 1, khoang 2, khoang 3, khoang 4. Tấm thứ hai gồm khoang 5, khoang 6. Tiến hành kẻ hai khoang 5 và khoang 6 liền nhau và có kích thước 68 cm x 183 cm kẻ tấm vải thứ nhất với chiều cao 183cm, chiều rộng theo thứ tự sau. Khoang một rộng 68cm, tiếp đến hai khoang rộng 9cm liền nhau, tiếp theo hai khoang rộng 67cm liền nhau, tiếp theo khoang rộng 9cm, cuối cùng khoang rộng 68cm. Ở giữa hai khoang 9cm nằm liền nhau ta kẻ một đường để sau may, lưu ý đường kẻ vẽ ở trên mặt phải của vải. Giữa hai khoang 67cm ta kẻ một đường để sau may, lưu ý đường kẻ ở mặt trái của vải. Giữa hai khoang 68cm liền nhau của tấm vải có hai khoang kẻ đường kẻ ở mặt trái vải. Bước tiếp theo ta đặt tấm có hai khoang ở dưới, mặt trái ở trên, đặt chồng tấm 4 khoang lên tấm hai khoang, mặt trái tấm 4 khoang ở dưới, mặt phải ở trên. Lưu ý đặt chúng hai đường kẻ màu xanh lên nhau, sau đó may đẻ lên đường kẻ xanh đó. Sau khi mai đẹp ta được hình các tấm đệm như lúc hình dung, Quan sát hình ta nhận thấy còn thành xung quanh của tấm đệm chưa được bao bọc kín. Ta tiến hành cắt viền bao như sau. Cắt 3 dây kích thước 240 x 17 cm để may khóa cho 3 tấm đệm 240 cm là chiều rộng 180 cm của đệm cộng thêm 2 lần 30 cm để ta may khóa hình chữ U quanh tấm đệm. Cắt 6 đoạn khoảng 40 x 12 cm để may nốt phần khóa chưa bao viền hết xung quanh tấm đệm. May khóa xong ta may vào xung quanh các tấm đệm là ta đã hoàn thành các bước để may một vỏ đệm hay túi đựng đệm. Trong quá trình thực hành, bà con có thể cho video YouTube chậm lại ở hình bánh răng ở góc video. Bà con chưa hiểu, có thể để lại thắc mắc dưới phần bình luận video bà con nhé. Bà con đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận được hỗ trợ từ kênh hoặc nhận được thông báo mỗi khi có chia sẻ hữu ích mới hay các chương trình khuyến mại từ chăn ga gối đệm Hakasa Bedding. Xin chào và hẹn gặp lại!